giấy phép xây dựng cũng như là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu thì hôm nay em Ánh đang là đứng trước một cái dự án mới của bên công ty em dự án này là hai căn vị trí là ở giao à, lộ Yên Nghĩa Hà Đông Hà Nội vị trí của căn nhà này cách bến xe nghĩa là 700m và đường ở ngõ trước nhà là hai mét rưỡi cách đường ô tô đi lại là 50 mét Hiện tại em đang đứng trước vị trí của căn nhà đây thì ừ. là mọi người có thể nhìn sơ qua là vị trí căn nhà là xây 4 tầng và là xây thô, đang là thời điểm xây thô. Thì là cái giá chào ừ. bán của bên em là 1 tỷ 650 triệu đồng. Mọi người ạ, diện tích là 36,3 mét vuông xây 4 tầng được thiết kế là 4 phòng ngủ một phòng thờ, một sân phơi, một phòng bếp và một phòng khách rất là đầy đủ mọi công năng để cho một hộ gia đình sử dụng thì em đăng cái thời điểm hiện tại à, đang xây dựng lên để cho mọi người có thể cập nhật được tình hình cũng như là một số khách hàng thì có nhu cầu ưu tiên mua từ phần thô chẳng hạn thì là sẽ rất là hợp lý bởi vì sao ạ khi khách hàng mua từ phần thô thì có thể thanh toán theo từng tiến độ cũng như là có thể về thay đổi lại một số nội thất à, nội thất cái ví dụ như là màu sơn màu gạch thiết bị vệ sinh theo ý của gia chủ à, tất cả các dự án này của bên em thì là kể cả là phần thô thì đều có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đầy đủ hết rồi tất cả đều đã có sổ đỏ chính chủ bên em sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng đây mọi người có thể uh, quan sát ạ đấy nhà xây 4 tầng rất là rộng rãi quanh ờ, khu vực nhà rất là đông khu dân cư gần chợ gần trường học à, đầy đủ tiện ích xung quanh mọi người có thể mua từ phần khô để có thể về à, gia chủ có thể khách hàng có thể về kế lại theo cái mong muốn của mình Em xin nhắc lại nha mọi người ơi, hướng nhà này là hướng Đông Bắc Diện tích là 36,3m2 và từ tầng 2 trở lên xây ra đưa được ra được một chút ạ Thì là giá chào bán là 1 tỷ 650 triệu đồng Có thương lượng à, Video của em hôm nay đến đây là hết Xin chân thành cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của em Trong suốt thời gian vừa qua, mọi người xem thấy hay, hay thì bấm like cũng như là đăng ký kênh để có thể nhận thêm được nhiều thông tin bổ ích hơn nữa à, Em xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại